thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol à, xin chào mọi người mới tập xong cũng hơi mệt Bạn thân cô kia hỏi anh đi tập à, gym à, ba tháng rồi sao tập lưng đi nó nói ủa vậy chứ ba tháng trước mình tập gì cái đó ba tháng trước là tập chú luôn nè hỏi sao ba tháng trước tập chú cái đó là chủ phòng nó chỉ cái này hỏi xong cho tập lưng thôi tại mới nhỏ nhà, nhà nhỏ chưa cho tập lưng tập vú trước đi rồi nhìn biết rồi nha <clears throat> đó vậy là nhìn là biết ở gì rồi đất ơi ra nguyên một đám cái vú chà bá cái lưng không có nhắc lần nữa nha không có khái niệm mà mới vô cũng cho tập lưng tập hết đi em vậy thì lưng khi nào tập tao thích tao tập thôi miễn sao tao tập đúng nha chứ không có cái chuyện mà hai ba tháng sau mới tập lưng không có đừng bây giờ có suy nghĩ vậy vậy là sai sai sách đúng không mình tập gym phải chia ra đầy đủ ngày tập này ngày tập kia chứ không phải là chỉ tập một cái nhóm cơ này trong vòng một giai đoạn nào đó 3 tháng tới 6 tháng rồi mình chuyển qua nhóm cơ khác là tầm bậy cái vấn đề đó là tập lưng và tập xô tập sao cho nó đúng bài đúng kỹ thuật mà thường thường các bạn sẽ thấy nhiều nhất trong phòng gym các bạn cái máy dạng gì nè dạng nặng như vậy và dạ, rồi tháo bớt à nghe đó, cái máy này máy kéo xô bây giờ à, trong cái vlog ngắn gọn này thì mình à, cái cách cầm tay sao cho nó đúng thôi thường thường á thì các bạn cầm á nó cũng có những điểm nó sai vậy thì <coughs> cách cầm tay trong cái à, bài tập xô này cái máy này cũng kêu là lý và địch không đó lý và địch cái máy nào dạng nó có hai cái tay robot vậy nè đó kêu là máy lý và địch thì cái này là lý và địch pull down một trong những cơ chế tập xô hiệu quả nhất đó là pull down pull down với pull up là một mà tại chẳng qua nó khác cái kéo xuống cái kéo lên thôi nó là full chúng ta cầm tay không quá hẹp nhớ cầm tay không quá hẹp cũng không cầm tay quá rộng cầm tay quá rộng chấn thương dai răng không có đủ cầm tay quá hẹp thì răng nó nhiều hơn mà cơ cái thích không có tối đa cầm tay vừa vừa thôi nó cầm vậy nè nhìn nha rồi thẳng lưng rồi bạn chỉ cần chú ý hai vị trí ba vị trí đó vị trí xuống xuống tới đâu không có xuống tới đây nữa không cần thiết xuống ngang thì được rồi xuống ngang thì còng cái lưng nha nhớ xuống ngang còng lưng lên từ từ từ từ từ từ từ thôi đó lên từ từ từ từ từ từ sai lại nè lên từ từ từ từ từ từ từ sai vậy là sai rồi mất kích thích mất kích thích này nó sẽ có hai điểm nguy hiểm một đó là các bạn sẽ bị nguy hiểm khi bạn kéo xuống vậy mà đâu có lực đâu bạn kéo và như vậy cơ nó không có thích nữa vậy là bạn đang bị kéo cái người bạn đang bị kéo lên chứ không phải là bạn cái xô bạn đang căng cái xô căng vị trí nó là như vậy ở tập sau lên bạn về đặt thần thái vô đây là căng nhất chứ không phải vậy nha nhớ điều đó cực kỳ quan trọng vậy thôi vậy vậy sai luôn nè không ai kéo xuống tới đây hết sai đó kéo tới đây thôi cầm cái lưng ra rồi lên từ từ từ từ từ dần gọng luôn đó kéo xuống vậy thì khi, kéo xuống nè cái chỗ này nó ép nè đúng không chỗ này nó ép vô thì cái lưng bạn muốn nó có rảnh đó nè đó là điều cực kỳ quan trọng hít thở thì Di đã làm trong một video rồi thì bây giờ ở cái bài kéo lưng hay là kéo xô với những cái cơ chế pull down trên những máy khác nhau có thể là stretch right pull down có thể là leverage pull down có thể là pull up nó đều như vậy hết các bạn nhớ cái quá trình tập một phép nó cực kỳ quan trọng các bạn cố gắng tập một phép cho nó đúng rồi từ đó mình nhân lên 6 rep 8 rep 12 rep tùy phương pháp nếu mà xét về tốc độ xuống và vẫn phải nhanh hết dứt khoát vô tới đây thôi nha cái bài nghe, ok về đi đó nó bị cầm hai tay cầm chỗ này nó vuông chỗ đẹp đó tay không xuống tới đây xuống tới đây thôi xuống tới đây đi vòng ra đúng ra xong rồi lên quần rõ nè thấy không quần đỏ nó không có thẳng bằng như vậy tới đây thôi để cái, cái, cái lưng mình đó, nó được kéo ra nó kéo ra như vậy tại đây nó không có nghỉ mà tại đây nó vẫn căng xong mình kéo xuống tới đây mình gồng mình cũng không nghỉ luôn vậy là cái cơ lưng của bạn nó sẽ kích thích trong nguyên một cái set tập luôn ví dụ như bạn tập 10 set nó sẽ kích thích luôn 10 set còn bạn tập về là nghỉ mất tiêu rồi thì là nghỉ nha tay xuống tới đây kịch nghỉ luôn rồi đó chẳng qua là giữ thôi chứ bạn nghỉ luôn nè chứ nó chuyện rất thoải mái nè nhưng mà vậy thoải mái với con khỉ á không vậy nè sao thoải mái được mà tới bà đang gồng mà mà ờ thấp thằng nào để dần thoải mái được đó như vậy vậy, vậy nhỏ hôm nay trời nhẹ lên cao tao buồn chẳng hiểu gì sao tôi buồn à. đó cứng nhắc luôn dạ. xuống xuống tay cũng có trẻ nha hồi nãy mình đau đó tao nghĩ đạo và nói tốc độ tốc độ xuống phải nhanh tốc độ lên phải chậm thả từ từ căng gồng không thả hết rồi bây giờ mình nói về cái một cùi chỏ không có chẻ nha bạn có những bài tập đây nè đây tay tập vậy vô bắt tay bạn tập như vậy đến vô lưng nha bạn bạn tập cho đến không vô lưng còn có bạn tập ờ, tẩy đấy nè tập quá Tập thì biết vô gì không? Vô này nè Vô con gà Đó Còn vấn đề cái xô rất là nhiều điểm chú ý thì nó tóm lại trong cái lớp ngày hôm nay chúng nó những điểm sau đây thứ nhất đó, là vị trí cầm thứ hai vị trí xuống thứ ba là tốc độ nha thứ tư là vị trí của chỏ bây giờ làm lại một cái cho đẹp nha đây đây vị trí bắt đầu là như nè chứ không phải vậy nha bạn vậy cái mặt tạo được cái xu hướng bạn uh, cúi cướp bạn bạn nên ngửa ra vậy nè hoặc là bạn nhìn vòng bên để bạn thấy được cái tay bạn ngồi xuống giữ lại chân hình xuống lên xuống rồi xin kết thúc ở đây hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo cũng về xô nhưng mà duy sẽ nói về cái sự free way cái sự ngã người chúc các bạn thành công người soi hoa viết cân bằng phản ứng của tình yêu thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau anh sợ hai trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dọi lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học mong phải khi hoàng bên lá ngọc xa ca còn ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch ánh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phấn cây nghiêng mãi vững bền với liên kết thời gian super chạc sạc cơ bắp liên hồi thăng hoa bất tận duy sử dụng super chạc cho những buổi tập dài lâu đến duyên